như thế mình mỗi ngày một khỏe lên à, chị à, nghe thiền chị nghe thiền thì à, giấc ngủ nó không cần nhu cầu nhiều nữa bởi vì trong trạng thái đó mình đã được thả lỏng và thư giãn kể cả tâm trí thì nó nó nó sẽ à, khỏe lên rất nhiều thay ngủ trước đây phương đi học phương đã dùng phương pháp thiền bởi vì thầy nhiều thầy cho học đến 12 giờ đêm à, 4 giờ sáng phải dậy làm bài thời gian ngủ rất ít và chưa không được ngủ thế buộc phải thiền chỉ thiền để thay thế nó vẫn khỏe lên rất nhiều xin cảm ơn chị Thank you, vâng, chị xin cảm ơn thầy và cảm ơn cả nhà đã chú lắng nghe chúc mừng vâng, chị trẻ tuyệt vời quá vâng. đúng là lấy trẻ nhiều được bao nhiêu thứ <laughs> rồi và cũng không quan quan trọng nhiều hơn là cái mối quan hệ gia đình chồng vui nên con vui quá tuyệt vời chị ạ chúc mừng chị nhé chúc mừng nhé thank you cô cô trẻ trẻ là bao nhiêu đi mời bài Cô Trạng ơi, cho ừ. cháu xin số điện thoại của cô với hả? <laughs> em xin phép ngắt vâng. ngang một chút. Dạ, thầy ơi, cho em hỏi một chút xíu. Dạ, dạ. Thầy cho em hỏi chút xíu là ví dụ như là à, mình à, mình tưởng, tượng là, bộ, phim cuộc đời thầy. À, ừ. Theo trình tự phải không thầy? Theo trình tự là giống như là giống như bộ phim á, lúc ừ, giai đoạn này tôi sẽ như thế này giai đoạn này giống như này em nhà, nhà em bán hàng thì em tưởng tượng là nhà em hàng ngày bán hàng đông đúc nè xong rồi tiền vào sau đó là giống như là em sẽ cùng con em đi chơi này ý là có phải như vậy không thầy em đang thắc mắc á Ừ, cái này chúng ta sẽ có một quy trình của một lớp học để chúng ta nhận ra khi chúng ta vào cái ngày mà nói về uh, bức tranh nhiệm màu bức tranh cuộc đời thì chúng ta sẽ cụ thể hóa còn trước mắt thì các anh chị các bạn cứ uh, cứ ghi cái lịch mà trong phép lớp phép màu đã đưa ra nên là lập kế hoạch ngày và giải quyết trong ngày à ý là tưởng tượng khi thầy thiền là thiền trong ngày luôn thì thầy mà trong ngày đó tôi đã hoàn thành những cái việc không, đó trong ngày ấy trong ngày là bạn có những mục tiêu giả dụ như như chị trần trẻ vừa rồi á yeah. Dạ. thì có cái mục tiêu mà mà cuộc đời mình à, trong cuộc đời hoặc hiện trạng nay mình đang vấp phải mình cần giải quyết tiền bạc à mối quan hệ à thì mình à, đưa ra cái kết quả mặc dù nó chưa đến à, nhưng mình đưa ra kết quả sau bao nhiêu ngày ba ngày năm ngày một một tuần hoặc tháng ra, ra cái bài ra kết quả luôn chứ không cần phải là từng bước từng bước đó hả thầy ha không à, mình đến cái kết quả nhận kết quả thôi còn à, vô thức nó sẽ vận hành cho mình đó có cái hàng ngày mình phải phải chấp phải phải phải ờ, ờ, cập nhật và thực hành lòng biết ơn và các cái quy trình thay đổi tần sóng trong tâm thức này rồi ờ, chúng ta như hôm nãy tôi vừa đọc đó thay đổi tần sóng tâm thức thực hành các cái công cụ để thay đổi nhé thực hành công cụ thay đổi rất quan trọng em cảm ơn chương trình em thấy là rất là chương trình rất là tốt luôn dạ, dạ. em cảm thấy là tâm trí em nó, thoải mái hơn nó giống như là happy hơn nhỉ đó đấy đấy, em, đấy, em, đấy là tần sóng đấy là dạ, tần sóng cảm thấy ờ, em ờ, giống như cái mục tiêu của em là sống vui vẻ lúc nào cũng muốn làm sao mà cuộc sống của mình phải thoải mái và vui vẻ nhưng mà thực trước giờ là em chưa bao giờ được vui vẻ em hay bị áp bức <laughs> giống như à, ở bên người này thì phải như thế này ở bên người kia phải như thế kia em vậy đó em em mong muốn lúc nào mong muốn cuộc sống của em là phải vui vẻ và được đâu, bình an từ tâm trí mình hết mà không phải đâu từ tâm trí mình hết ở con người mình nó tỏa dạ. hết thì đó đó là hồi đó thì thì, thì cũng em lấy chồng kia thì à, anh ấy mỗi lần em đi về trễ sao giờ này mày chưa đi về mày làm cái gì mà giờ chưa về <laughs> đó thì dạ. à, à, em thấy ông ông thứ hai thì em thấy ông rất là dễ chịu nhưng mà em ở mẹ chồng thậm chí em em rửa chén em úp tát thôi là bà đi đâu chơi về là bà mà úp lại ý là là, là em em em phải bán hàng em con nhỏ mà mà mình làm gì bà không vừa ý bà lại bà lại làm lại em cảm thấy em rất là căng thẳng đầu óc em áp lực lắm nhưng mà bây giờ ý là giờ bà không ở đây nữa thì dạo gần đây này em thấy em thoải mái cái cái tâm trí của em thoải mái em cảm ơn chương trình em đã học lớp này lớp thứ hai từ cái năm này em em bắt đầu thức tỉnh từ năm ngoái nhưng mà lớp này lớp thứ hai em cảm thấy lớp này rất là tuyệt vời thầy ạ trên cả tuyệt vời sống à, đúng như dạ, là rất là nhân đạo à, xin cảm ơn bạn bạn mới ngộ ra và đang thay đổi tần sóng rung động yeah. Dạ. khi nào vào quy trình bạn mới thấy nhiều điều vi diệu hơn ở trong uh, chủ nhật này thì chúng ta sẽ có cái uh, phần đó và chúng ta sẽ đi sâu vào về cái nguyên lý và chúng ta sẽ được cốt tôi sẽ cốt cho các anh chị thay đổi thay đổi về mối quan hệ như vậy là bạn có mối quan hệ xấu với mẹ chồng đấy là do bạn không phải do mẹ chồng nha <laughs> nhưng mà bà mẹ, mẹ chồng là đương nhiên em. mẹ chồng là đương nhiên họ phải như thế khi nào hiểu câu đương nhiên thì các bạn sẽ thấy thay đổi lúc đấy mới thay đổi còn bây giờ bạn đang vẫn là gì mày quá phải không có nhà mày thì đấy là gì ạ em vừa chén là em úp bát là bà ấy úp lại em nặng trời ơi em căng thẳng đầu óc đấy là bài học dạ, rồi, rồi không có ý học. là bạn không biết ơn là, bạn phải biết ơn là bạn đi ra mà đóng đóng cửa râm một cái khi vô đóng cửa râm một cái em chỉ cần làm mạnh mạnh ai mà làm mạnh mạnh là em cái tim em nó nó, nó, nó hồi hộp chúng ai cứ làm mạnh bạo với em là em hồi hộp nó nhẹ nhàng thôi đừng có quá thao um sủi em sợ lắm khi nào bà ừ. hết bạn hết sợ và khi nào bạn yêu cái tiếng tiếng cửa đóng dầm một cái thì cái động tác mà bà ấy đi bà úp lại và mẹ chồng úp lại cái bát rồi rửa soi mói bạn khi nào bạn biết ơn cái điều đó thì điều đó nó sẽ không đến nữa bởi vì bạn đã học xong à, em cảm ơn thầy bạn chưa học xong đang học mới thay đổi không, không, không bây giờ bây giờ em, bây giờ em biết yêu rồi thầy ơi em đang học dần em đang em biết yêu dần rồi đó rồi thank you gì cảm ơn chương trình rất nhiều luôn ạ dạ. yeah. Vậy cho em nói thêm một câu nữa, à, một tí nữa. Là xin mời chị. Vâng, thầy khi học lớp 28 của ngày của thầy em không bỏ một buổi nào. Tối à. nào em cầm hòn đá nhiệm màu. Tối nào cũng cầm à. đọc và em từ hôm em nhận được cái 108 câu biết ơn về tiền bạc ấy, thì em tối nào sáng nào cũng không bỏ. Dù bận đến đâu, vội đến đâu cũng không bỏ. Cái thứ nhất là cái thứ hai là em có bức tranh cuộc đời như thầy nói là phải có bức tranh từ nay đến cuối đời thì em đã coi như là luôn tâm niệm là coi như cuối đời là đến sang năm là mình sẽ mua được một cái xe sang trọng và năm năm đến năm 2023 thì mình đã lên kế hoạch của mình là một chiếc xe sang trọng từ trên 1 tỷ giờ lên là trong mục tiêu là cái xe hơn 2 tỷ phù hợp với phụ nữ giờ em đang đi một cái cam nhưng nó dài mà nó màu đen nó không phù hợp với mình đấy nhưng mà mình lại ước mong là mua được cái xe kia thay đổi được cái xe kia thay đổi thì mua thêm thôi chứ không bán cái xe cũ mua một cái xe nữa màu đỏ hợp với mệnh của mình và cái cuộc đời bước thứ hai nữa là đến năm 26 là chị tròn 70 tuổi là chị sẽ đạt được một ngôi biệt thự như mong ước của mình và sẽ đi du lịch khắp mọi đó đây và được luôn luôn được ngồi thiền đấy và hôm nay xin thầy là cho xin một cái tài khoản để chị chuyển tiền cảm ơn chị thì nếu bạn vâng. biết giúp chị à, em cảm, cảm ơn thầy cảm ơn cả nhà đã lắng nghe để em chị làm gì xin cảm vâng. ơn chị biết ơn chị mục tiêu cuộc đời thầy giờ thầy nói ra nhưng mà mỗi tội em không biết vẽ được vẽ được tranh thôi thế hỏi à, vẽ tranh á vẽ tranh bức tranh này, tuần này chị làm bức tranh bức tranh cuộc đời ngắn chung dài hạn như chị vừa nói đấy nghĩa là từng đấy, giai đoạn em là có hình ảnh chung. cụ thể vâng ngắn hạn là ờ. tiền cứ thu về tiền cứ thu về chị mọi uh, chụp một bức ảnh nào đó kể cả 70 tuổi nhưng mà chị lấy khuôn mặt mình hiện tại ra thì 70 tuổi chị không già đi mà vẫn có cơ thể này đó. À, cảm ơn thầy chúng ta thực hành đều đặn thì ở trong lớp học này tôi đang muốn vận hành một cái cơ chế cũng ở trong sức mạnh tiềm thức làm trẻ hóa cơ thể nghĩa là chúng ta có thể trẻ hóa ngược lại như chị đang trẻ hóa hoặc là sẽ dừng ở cái mức này cho đến thêm cả đôi chục năm nữa chúng ta không thay đổi cơ thể đây là cái điều mà tôi đang đang đang đang phải tìm ra được và tôi thấy mọi người đang đang tôi đang ứng dụng đấy ứng dụng cho mọi người đấy nhưng mà tôi thấy nó khá bị diệu à, quan vâng, trọng là vâng. tôi đang muốn làm sao mà đến vài chục năm sau trong lớp học chúng ta những ai vẫn theo đều đặn sẽ có một cơ thể nguyên hiện nay hoặc trẻ hơn đó kể cả hai chục năm sau xin cảm thầy ơn nói... kia you love you và cảm ơn thầy cảm ơn cả nhà xin mời bạn Vũ Bích Hồng á à? thank you à thầy ơi để em nhắc mọi người không mọi người lại tưởng ấy có nghĩa là hiện tại đang có 62 cô chú anh chị đang trong phòng zoom ấy thì cái phòng zoom của chúng ta đã kết thúc cái lúc uh, chúng ta thiền xong rồi nên cô chú anh chị vâng. nào mà chúng ta muốn nghe dạ. tiếp thì chúng ta cứ ở lại còn những cô chú anh chị nào bận hoàn toàn có thể <laughs> thoát zoom mà vâng. không phải như hôm qua chú đi, đi, đi làm việc à. <laughs> cảm ơn cả nhà bạn nào rảnh rỗi thì giao lưu uh, đến lúc nào mà các bạn cảm thấy uh, cần phải đứng dậy các bạn đứng dậy đi làm việc chúng ta cần công việc hàng ngày xin cảm ơn xin ừ. mời bạn Ngân Ngân nào dạ em chào thầy em chào mọi người ạ à, em thì hôm nay là lần đầu em thực hành uh, cái 28 ngày uh, thực hành lòng biết ơn của của thầy nhưng mà sau qua 6 ngày thì à, em đọc những cái cuốn sách của thầy á à, à thầy hướng dẫn em thầy chỉ điểm ra những cái cuốn sách của thầy và à, mà khi em đọc những cái cuốn sách đấy là em thấy à, chỉ một câu chỉ điểm của thầy thôi mà em đọc hết một cuốn sách và em vỡ lẽ ra em ngộ ra mà nhiều cái mà từ xưa giờ em cũng đi học và em cũng thực hành nhiều lớp về thực hành lòng biết ơn mà em không thấy nó chạy mà qua lần này thì em thấy nó chạm và em cũng thay đổi được cái tình sống của em và gia đình em thì mọi thứ nó cũng thay đổi nhiều lắm rồi à, qua mới qua có mấy ngày thôi mà em đã thấy cũng đã thay đổi thay đổi từ em và thay thay đổi ra là à, nhìn nhận là mọi thứ thật là bình an mà từ khi mà học cái bài mà à, tôi là ai và tôi đến đây để làm gì ấy, là cái bài của thầy là em cũng ngộ ra được nhiều thứ vấn đề trong cuộc sống mà à, trước giờ em trước giờ mà không có cho à, em không có người nào nói cho em được nghe được những câu đấy mà em thấy bây giờ là nó đúng thật là nó vận hành ở trong cái cuộc ừ. sống của em là nó cũng giống như những gì thầy nói rồi ấy. em rất biết ơn thầy luôn thầy và, và cảm ơn mọi người ạ xin cảm ơn bạn thank you love you đó bạn mới chớm mà thôi bạn mới chớm vào là bạn đã thấy thay đổi khi bạn thực hành đều đặn thì nó đi vào vào thực sự thay đổi thì bạn sẽ thấy cái gì cũng cũng như mình chỉ cần đặt ra trong tâm trí hình ảnh đó một cái hình ảnh trong tâm trí với một cảm xúc một tần sóng năng lượng cao thì lập tức tất cả nó đều xảy ra tất cả đều xảy ra đây là một điều vi diệu à, nó không như chúng ta chỉ đọc quyển phép màu rồi chúng ta ứng dụng phép màu chúng ta thực hành lòng cái đơn quan trọng là chúng ta đi về cái gốc là thay đổi được tần sóng rung động của tâm thức nghĩa là chúng ta gặp một vấn đề gì chúng ta đều thấy cái điều đó rất đáng biết ơn à, nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái gốc để biết ơn đây là bạn đã chạm được vào cái đó đến lúc này bạn sẽ thấy nhiều điều vi diệu sẽ đến với bạn trong tương lai xin cảm ơn bạn thank you LFG. bạn Ngân à có dạ. bạn xin mời con ai ạ? hai chị Nga xin mời chị Nga đi. Xin chào tất cả 59 anh chị em có lại trong phòng Zoom ngày hôm nay. Thì qua cái lớp phép màu này Nga lần đầu tiên uh, tham gia và đến bữa nay thì cũng được 6 buổi. Uh, cái phần mà Nga nhận được thì nó uh, tại vì nó mới học <laughs> nên là nhận được thì cũng không nhiều nhưng mà có thầy ở đây tại vì nga cũng nga cũng được từ qua cái lớp này á, thì nga cũng biết đến thêm một cái một cái một cái um, ứng dụng khác à, và hôm nay nga cũng muốn uh, xin thầy chia sẻ thêm về cái ứng dụng mà để làm cho nó có phép màu cùng với phép màu thầy song song với phép màu thầy có nghĩa là nó được nhân lên thì thầy hãy chia sẻ về cái phần mà ờ, nga cũng đang đang ứng dụng được hai tháng nay rồi nó cũng rất là tuyệt vời và xin lỗi các bạn ở đây nếu mà chưa biết thì à, nếu mà không thích thì cũng à, nghe à, nếu mà nghe được thì cũng nghe nhưng mà nga rất là thích thầy chia sẻ về cái limbic art tại vì cái limbic art nó cũng giống như là cái phép màu và hiện tại thì thầy cũng đang hướng dẫn mọi người về hai cái song song đấy ạ à, vâng xin cảm ơn chị nga thì uh, trong lớp phép màu nào phương cũng đều nói cái cốt lõi của chúng ta khi hình thành tính cách thì nó tạo ra số phận thì tính cách trong tính cách chúng ta có cái tần sóng rung động đó là nó âm hay dương nghĩa thấp hay cao thì thấp thì chúng ta sẽ có cuộc sống nó đau khổ buồn tủi rồi năng lượng thấp mà đó luôn luôn cáu giận buồn giàu thì làm sao có cuộc sống hạnh phúc được à, tần sóng năng lượng cao đó là tần sóng rung động cao á, thì chúng ta sống hạnh phúc viên mãn và chúng ta cảm thấy cuộc sống cuộc đời nó yêu đáng yêu cuộc đời nó nó viên mãn thì đây là một trạng thái mà trạng thái này nó thuộc tính cách của mỗi con người thế rồi bài giảng chị nga mới đi nên chị chưa chưa biết được cốt lõi à, bởi vì sau khi học xong lớp phép màu thì các bạn sẽ biết được cái cốt lõi của chúng ta là những tính cách của cơ thể chúng của con người chúng ta nó hình thành từ dấu ấn và dấu ấn dấu ấn thì nó nó liên quan đến thời kỳ trước 6 tuổi thì chúng ta sẽ có một lộ trình đi dần như vậy và cái lộ trình này 6 tuổi tại sao tôi phải dùng cái công cụ mà như anh chị em đang dùng là câu thank you I love you đấy là một cái gần như uh, chúng ta có một cái cây rất xấu là chúng ta đang dùng công cụ này chúng ta đốn cắt ngang thế nhưng chúng ta phải đào cái rễ lên đấy là dấu ấn tiềm thức dấu ấn tiềm thức đào lên nghĩa là chúng ta xóa bỏ cái dấu ấn cũ nghĩa là chúng ta có một cái bông hoa hoặc là nhiều bông hoa lòe loẹt trong một cái bức tranh của cuộc đời nó phải trồng chéo lên và bây giờ chúng ta muốn vẽ một bông hoa hồng thật đẹp thì chúng ta phải lau nó đi đấy là xóa dấu ấn kiến thức bởi vì chính dấu ấn này tạo lên tính cách của chúng ta và tạo lên phận mà muốn xóa dấu ấn thì có hai công cụ công cụ thứ nhất công cụ thứ nhất đó là đưa về dòng thời gian xóa dấu ấn thì công cụ này nó quá nhiều tiền công cụ thứ hai ấy, là chính là cái ứng dụng big app một cái công cụ lượng tử thế nhưng sau đó thì chúng ta sẽ biết thêm về sau và giá trị của thằng đó nó nó khác nó cực kỳ cao và loài người chúng ta chắc chắn trong tương lai đều hướng đến thì cái đó chúng ta ứng dụng trong lớp phép màu là gì xóa dấu ấn đó thì có hai công cụ các bạn có thể dùng cái đó cái thứ hai là dùng phương pháp thôi miên dòng thời gian trong NLP chúng tôi gọi là tham lai đó nhưng tham lai thì đắt tiền lắm hàng trăm triệu cho 12 dấu ấn đó thì đây là một cái giá trị mà chị nga thấy nó giá trị quá chị cũng muốn chia sẻ không chúng ta sẽ học dần để biết xin cảm ơn ạ Thank you. mấy sẽ khách mất rồi Thấy chưa tắt mic à, Sorry cả nhà Thầy chắc bạn bạn con bạn ấy dậy nên là thầy phải chạy ra rất là cảm ơn ờ, những cái cái chia sẻ rất là tuyệt vời của các cô chú anh chị Ờ, đã thực hành trước đó và đạt được những kết quả rất là tuyệt vời đem lại cái động lực vô cùng tuyệt vời cho những cô chú anh chị K2 đúng không ạ nên cả nhà chúng ta đừng bao giờ bỏ qua bất kỳ một cái buổi nào ờ, bởi vì mỗi một buổi nó sẽ kiến tạo nên một cái sự ờ, vi diệu trong cái hành trình của chúng ta đúng không ạ Vâng, em thấy là chị Hà Hiền có giơ tay chắc chị muốn chia sẻ tiếp đúng không ạ? Hai mời chị ạ. chào cả nhà cả nhà nghe em rõ nói rõ không ạ à? có nghe thấy chị nói rõ không? chị ạ ừ. à? rõ chị à, à, xin chào cả nhà em tên là Hà Thị Hiền và năm nay em 39 tuổi em đến từ Hà Nam em là học viên của lớp K1 à, và hôm nay cũng đang tham gia và đồng hành quay lại lớp uh, à, K2 à, ở lớp K1 em nhận được những cái điều như thế này thứ nhất là lúc ở lớp K1 em tham gia chương trình từ đầu cho đến giữa buổi rất là đều đó nhưng em bị ngắt quãng mất 3 đến 5 ngày và sau đó 7 và dần dần đến 10 ngày đó đó là một trong những cái kinh nghiệm của em lúc đầu em là người ở trong lớp và cùng với chị Lương là lớp K1 là hai người nhận được cái năng lượng nhiều nhất và thay đổi tần sóng rung động nhiều nhất và đạt được kết quả nhiều nhất sau đến hết lớp K1 và đến lớp K2 em bắt đầu là người à, quay lại các cái tần số đó quay lại các cái tần số đó có nghĩa là gì ạ tần số rung động của mình nó không còn đạt giống giống y như tần sóng rung động của vũ trụ chính vì đó những chính vì lẽ đó nên là có một số các cái vấn đề bất ưng không như ý muốn nó quay lại với chính mình chính vì điều đó nên là em muốn lên lớp mình để em chia sẻ một điều gì ạ khi đã tham gia vào cộng đồng phép màu, hãy chăm chỉ và thực hành liên tục cùng với mọi người để giữ cái tần sóng rung động của mình nó ở mức đó. Còn có một số cái tần sóng rung động nhưng mình không không đạt được hay mình bị bỏ mình ngắt quá nha thì cũng giống như em nó sẽ bị quay trở lại giống như thời chúng ta chưa bắt đầu vào lớp học phép màu em là người ở trong số đó và và quãng cái thời gian mà trong một tuần này em nhận được thì em ngộ ra được một điều đó khi tham khi bạn học thực hành lòng biết ơn nếu bạn không thực hành là đúng đủ đều và chuẩn thì bạn sẽ lúc đầu phép màu xuất hiện rất là nhiều và vi diệu bạn cảm thấy rất là hạnh phúc nhưng nếu mình không thực hành đều đặn đó thì tự nhiên cái mình đang thay đổi tần sóng tâm thức ở trong của mình thì mình bắt đầu bị nó ngắt quãng và nó bắt đầu trùng lặp lại so với cái tần sóng rung động lúc đầu của mình em là người ở trong số đó thứ hai nữa là có một bạn cũng ở trong lớp phép màu K1 gọi điện hỏi em là gì ạ chị ơi tại sao từ khi em tham gia cái lớp phép màu K1 của thầy Phương mọi việc bất ưng nó lại đến với em nhiều hơn trước và bạn ấy nói là gì ạ em cũng thực hành giống như chị đó là gì ạ đứng trước gương và nói chuyện nhưng tại sao em thấy đầu óc em căng thẳng cuộc sống em có nhiều cái nó không như ý hơn đó thì em cũng chia sẻ với cả nhà nó rằng khi đứng trước gương á mọi người thực hành đó là gì ạ bên trong thế nào bên ngoài như vậy và trong ngoài trong ngoài ra sao thì cuộc sống của mình như vậy em thực hành lòng biết ơn và em thực hành đứng trước gương em đạt được kết quả đó là gì ạ khi em thay đổi tần số rung động của mình bằng niềm vui ví dụ như bạn ấy nói là gì ạ chị ơi thầy Phương nói với em là mỗi một ngày hãy nói trước gương 30 lần cái câu thank you I love you nhưng cứ mỗi lần em vào gương em nói là em căng thẳng đầu óc em nói à, và mình nhận ra một điều đó là gì ạ khi bạn nói trước gương hãy mang cái cái tâm tình cái tư tưởng cái cái gọi là cái cái năng lượng của mình vào trước gương chứ không phải ô ngày hôm nay thầy Phương bảo nói 30 lần thôi đi vào nói cho nó đủ 30 lần đúng là trong sao ngoài vậy bởi vì mình đang ép ạ à. đang ép cái cái cái cái cơ thể của mình đi vào nói trước gương và em cũng là người như thế luôn lúc đầu em thực hành nó là gì ạ thầy Phương hướng dẫn em làm nó không ok sau em làm theo cách của em nó rất là tốt nhưng khi mà bắt đầu gì ạ em thực hành vì trước gương nhiều quá em mang cái cái cơ thể của em ra và em lúc nào trước gương trước gương trước gương nhưng không phải cái cơ thể mà em mong muốn mà em chỉ muốn là ngày nào nó cũng diễn ra và nó đang bị diễn ra ngược lại nên bắt đầu em bê cái máy tính của em rời khỏi cái gương bởi vì là gì ạ em ngộ ra rất là một nhiều điều đó là cái gương là cái nơi mà phản chiếu cuộc sống của bạn phản chiếu tâm hồn bạn và phản chiếu con người bạn, cuộc sống của bạn. Nhưng lúc nào mình cũng chăm chăm chỉ vào mục đích của cái gương thôi á. Nó cũng giống như em và giống như bạn kia. Bị ức chế về tinh thần, ức chế về cuộc sống, mọi thứ mọi thứ nó đến với điều mình bất ưng. Nên thầy Phương nói là gì ạ? Hãy thực hành trước gương nhưng hãy trước gương với một tinh thần thoải mái, một tinh thần năng lượng chứ không phải đứng trước gương cho xong nhiệm vụ rồi nghĩ ra rồi hay là nói cho nó đủ bởi vì như thế không đúng tần sóng rung động đó là cái câu chuyện của em và của cái bạn kia sau khi em thực hành và em ngộ ra giống như là lớp phép màu K1, K2 nói là đợt này hiền khác so với cái lúc mà bạn năng lượng hoàn toàn so với cái lúc mà bạn nhận được cái tần sóng rung động và em ngộ ra em cảm nhận được điều đó khi em đứng trước gương mình hoàn toàn là một người khác nhưng nếu mình cứ mang cái tâm của mình trước gương đứng trước gương để mình diễn á nó đúng là vũ trụ sẽ gửi lại đúng điều bạn diễn chứ không phải là đúng cái mà bạn đang mong muốn đó đó là cái mà em em chia sẻ với cả nhà rất tuyệt vời cảm ơn cả nhà rất tuyệt vời cảm ơn quá cho mọi mọi người một cái kinh nghiệm vô cùng tuyệt vời ừ. luôn rất tuyệt vời như em cả giờ à, có biết em thực hành kiểu gì không ạ <laughs> em thực hành đứng trước gương kiểu gì thầy lúc nào cũng bảo em là em chẳng bao giờ em đứng trước gương gì cả <laughs> nhưng mà thầy không hề biết là em đứng trước gương lúc nào là mỗi một sáng thức dậy khi mà đi um, đi vào nhà vệ sinh để mình rửa mặt đấy thì lúc nào em cũng nhìn vào mặt mình ô sao hôm nay mình xinh thế nhỉ ôi rồi nụ cười mình ôi răng mình trắng thế ô để có một cái bộ răng này mọi người phải làm hết bao nhiêu tiền đấy nhưng mà đây là răng của mình rồi ôi sao hôm nay tóc mình đẹp thế rồi ờ, có nghĩa là mình cứ tự ờ, tự tự tự mình nhìn những cái mình sẽ tìm nhìn những cái um, làn da của mình hay mái tóc của mình rồi ờ, tất cả những cái thứ mà ở trên khuôn mặt của mình á, thì bắt đầu mình tự mỉm cười này rồi à, mình tự mình tự mình mình soi mình mình thấy là tất cả những mình soi vào những cái điểm mà mình đang đẹp lên đang tốt lên à, em nói thật với cả nhà là em thấy là càng ngày ngày mình càng đẹp lên và và bây giờ em em mặc định cho mình một cái mục tiêu đấy là đến 80 tuổi mình vẫn đẹp như bây giờ đấy thế thì bây giờ mình cứ mỗi ngày mình cứ cứ soi gương á mình không nhất thiết là phải tôi yêu bạn tôi xin lỗi xin hãy tha thứ cho tôi á à, nhiều lúc nếu mà cô chú anh chị không, chưa hiểu được cái nghĩa của cái câu đấy của Hopotopono ấy thì chúng ta sẽ bị dằn vặt bởi vì ở trong đó nó có cái câu là tôi xin lỗi xin hãy tha thứ cho tôi đó thì có nghĩa là nếu như mà mình chưa hiểu kỹ lắm mình phải ừ, phải học rất là kỹ cái chương trình của thầy mình mình thực hành cái đó thì mình mới hiểu được cái nghĩa của cái của cái cụm từ đấy của bốn cái câu đấy thì em lại không làm theo thầy như vậy mà em làm theo kiểu là theo kiểu của em những ngày nào em cũng soi gương và thực sự với cả nhà là sau khi mà soi gương xong ấy xong là mình tự khen mình để tự uh, cảm tự tự mình uh, công nhận bản thân mình ấy đấy là cái sự công nhận ấy, thì bản thân mình thấy là mình được công nhận và mình bắt đầu mình cảm thấy yêu đời hơn lạc quan hơn và mình đi vào một cái ngày mới rất là lạc quan và rất là năng lượng đó là cái cách em thực hành nên là mọi người có thể không nhất thiết là cứ phải nói bốn cái câu đó mọi người có thể biến tấu làm theo cái ý của mình miễn là cảm làm sao mà mọi người cảm thấy là nó thoải mái nhất nó phù hợp nhất với mình và mình cảm thấy happy khi mà mình làm nếu mà không happy khi mà làm ấy thì là những cái thì chị Hiền nói nó sẽ bị phản tác dụng dạ. ờ, tiếp câu của Bích em em xin chia sẻ nốt chỗ này ạ đúng ạ cả nhà khi nói trước gương nhá cũng giống như bạn Bích đó là thầy Phương nói là gì ạ đứng trước gương nhưng không biết đứng lúc nào đúng ạ có một là ví dụ như là nếu các bạn nói trước gương hãy đừng gò bó và ép cơ thể đúng không ạ hãy xả giống như kiểu là hãy cho cái tần sóng rung động nó ví dụ như đứng trước gương cũng giống như bạn Bích nói cũng giống như Hiền nói Hiền nói là gì ạ xin chào cô gái chúc cô một buổi sáng tràn ngập niềm vui và những điều tốt đẹp chứ chúng ta đừng có đóng cửa vào rồi thì thà thì thầm nói với cái gương đó không phải đâu ạ nói thì thà thì thầm Chị như đấy. thế là chúng ta cũng đang bị bị gọi là gì ạ ừ. chặn cái tần sóng rung động của mình vào và mình bó nó vào hãy nói ừ. một cách thoải mái và tự tin ừ. khi không có ai ở nhà chúng ta ăn mặc đẹp chúng ta thích đứng trước gương chúng ta mở nhạc chúng ta nhún nhảy em hiền là người như thế đúng không ạ em hiền là người như thế đóng cửa phòng vào phải được nói thoải mái tự do rồi mở nhạc tiêu rồi lắc rồi lưu 30 phút cũng được cứ hạ cửa xuống một mình mình em một thế giới còn nó nói chuyện lại vừa thì thầm ui thằng con nó tới ui ông chồng mình tới thế là đang nói dâng chào cảm xúc đúng chuẩn bị lên nói lại là chị chẳng nghe thấy cái gì luôn ừ. lại chuẩn bị lên đến đỉnh thì bắt đầu hết đó đúng không ạ và có một cái câu như bạn Bích lúc nãy nói cái câu thank you I love you cũng một bạn đó gọi điện nói đến cho em chị ơi cái câu thank you I love you đó nó là cái gì em cũng nói câu thank you I love you và cái câu mà bạn Bích vừa nói 30 lần 40 lần á nhưng nó toàn bị ngược lại và khi em đến chỗ làm á em nói cái câu đó mọi người bảo với em như thế này này từ nay mày đừng có nói nữa đúng không ạ và em nói với bạn là à nếu bạn nói đó là gì ạ khi bạn đi ra ngoài đường hay bạn gặp bất kỳ một chuyện gì bạn chỉ cần nói trong tâm thức của mình không cần phải nói là người ta phải nghe thấy bởi vì nếu nam tự nữ mà tự nói với nam ấy thì bạn nam bạn đi ngộ ra một điều khác bởi vì họ không hiểu cái câu thanh you I love you của chúng ta là cái gì họ sẽ nghĩ là ô tự nhiên cái bạn này nói cái, cái câu mình hay quá nhưng mình nói nữ với nữ thì họ hiểu là gì ạ thank you là gì cảm ơn tôi yêu bạn tôi quý bạn tôi thích bạn tôi tôi thế nào đó thì họ hiểu nhưng tự nhiên nữ mà nói với nam á là họ phản lại mình họ bảo từ từ lần sau bạn đừng có nói nữa đúng không ạ làm cho bạn ấy cảm thấy là ô cái câu này tôi nói ra nó có gì đâu mà tự nhiên mọi người thế đúng không ạ đó cái câu thank you I love you phải hiểu vì sao mình nói câu thank you I love you và em được đi chợ đúng không ạ cứ mỗi một lần nói đâu có phải cứ phải nói trước mặt người ta để người ta nghe thấy em vẫn nói thank you I love you cảm ơn số tiền mà tôi đã thanh toán mình chỉ cần nói với mình mình hiểu và mình nghe mình biết thôi đó đó là cái bạn bảo ồ vậy là từ nay em có thể thả lòng được rồi em có thể hiểu rồi trước kia em toàn bị gò bó em đứng trước gương rồi em ép em nói với người ta và em cứ nghĩ là gì em nói cho nó quen miệng em nói cho nó nó thành một cái thói quen nhưng không phải như thế nói với người mà họ hiểu là tại sao mình nói câu thank you I love you với họ thì họ sẽ đồng hơn là nói với người mà họ không biết gì đấy họ phản lại mình tự nhiên họ họ họ có cái phản ứng đối với mình thì mình lại phản ứng với cái cách mà mình đang đang đang đang đang đang nói cái câu thank you I love you đó rồi em xin hết ạ thế hết à tuyệt vời cả nhà hôm nay đã có thêm được một cái kinh nghiệm thực hành đúng không ạ à rồi ạ à. cái câu thank you 56 53 của chúng chị <laughs> hôm nay câu thank you I love you đúng không ạ đó là thầy Phương nói là gì ạ hãy quay về với chính chính con người bên trong mình và khi bạn nói cái câu thank you I love you tôi yêu bạn tôi xin lỗi bạn trong quá khứ tôi đã vô tình hay cố ý làm tổn thương bạn xin hãy tha thứ cho tôi hãy nói bằng tất cả tấm lòng và chân thành của mình dành cho cái cơ thể của mình này chứ không phải chỉ nói mỗi câu thank you I love you không có cảm xúc đó không phải nói trước gương là phải nói như thế mình biết tại sao từ trước đến giờ mình mình uh, làm tổn thương cơ thể này mình uh, gây bao cái điều cho cơ thể này nhưng ngày hôm nay tôi thành thật tôi xin lỗi và tôi biết ơn cái cơ thể này đó mới là cảm xúc thật còn không phải nói trước gương nói cứ thank you I love you không phải mỗi một lần em nhìn nói em nhìn đặt hết tâm tình đó là gì ạ cơ thể vật lý nói với cái cơ thể bên trong của mình bằng tất cả tình yêu thương bằng tất cả nguồn cảm xúc không cần phải 7, 9, 10 lần mà chỉ cần bạn nói ba điều thôi, ba lần thôi cũng được nhưng bằng tất cả tình yêu thương của mình vào. Đúng không ạ? Đó. Thank you, I love you. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe em chia sẻ. Thank you, I love you. Tuyệt vời quá. <laughs> Đó, cả nhà đã có thêm được một cái kinh nghiệm của người dày dặn kinh nghiệm. <laughs> À, hôm nay 54 cô chú anh chị rất là may mắn khi mà nán lại cái chương trình dài này để mình có thêm cái kinh nghiệm mà để thực hành nó hiệu quả đúng không ạ? Chị Hiền và chị Lương và một vài cô chú anh chị nữa. Chị Hào, chị Hào thì đang bận không quay lại. Nhận được vô cùng nhiều giá trị ở K1. Và chắc hẳn là khi mà vừa thực hành vừa rút ra những kinh nghiệm và mình có thể là mình không có bị cứng nhắc thì chúng ta sẽ có được những cái Ờ, thành quả rất là tuyệt vời cảm ơn chị Hiền nhờ sự trải nghiệm của chị mà ngày hôm nay cả nhà chúng ta có thêm được kinh nghiệm tuyệt vời rất là cảm ơn chị rồi có một số anh chị nào mong muốn chia sẻ nữa không ạ mọi người chia sẻ kinh nghiệm đi ạ <laughs> à, mọi người có muốn à, đương chia sẻ về tại sao mà mình cầm hòn đá được qua đêm và nó không bị rơi không ở đây chắc là rất là nhiều cô chú anh chị khi mà cầm hòn đá qua đêm nó sẽ bị rơi đúng không và không thể cầm được qua đêm đúng không ạ có đã đã có ở trong phòng zoom nhà mình cho em đương xin hỏi là có đã có ai mà cầm hòn đá qua đêm được qua, từ lúc khi mình đi ngủ tới sáng hôm sau mà không bị rơi không ạ à? comment em em em em có một lần em có một lần <laughs> em ngạc nhiên vì em cầm hòn đá đến sáng tay em vẫn cầm <laughs> đúng một lần luôn ạ. khi mà cầm em thì mới rơi một lần thôi thì bạn cảm thấy như thế nào ngủ rất ngon chị ạ mà tại sao lại cầm viên đá đến sáng được à, và Thế mình ý, nữa. thì à, xin chia sẻ một chút với tất cả cô bây giờ còn hơn 50 anh chị thì nó là một cái niềm vui và lấy niềm cảm hứng rất là tuyệt vời khi mình cầm hòn đá này tới sáng hôm sau thì trong cái hành trình lớp K1 ấy bản thân em đã cầm đến ngày hôm nay em học qua cái hành trình K1 và đến ngày hôm nay em vẫn đồng hành K2 chưa một ngày nào cái hòn đá này nó rời khỏi tay em qua đêm và ngày nào cũng như ngày nào nó luôn luôn đồng hành cùng với cái cơ thể vật lý của em tới sáng hôm sau đó là một cái điều rất là vi diệu bởi vì khi chúng ta cầm ấy bởi trước khi mọi người cô bác anh chị mà cầm đi ngủ đúng không <laughs> mọi người vẫn có một cái sự gò bó cơ thể của mình là phải nói như thế nào nhưng khi mà em cầm hòn đá để em đi ngủ ấy, thực hành cái lòng biết ơn với hòn đá của mình ấy, em coi hòn đá giống như trái tim của mình giống như người bạn tri ân của mình và đi cùng đồng hành với mình trong suốt cuộc đời này thì khi mà em cầm với một cái tần sóng rung động như vậy và đầu tiên em cầm và em đặt hòn đá lên trái tim em ôm toàn bộ cơ thể của mình khi đó thì em nói với người bạn ừ, đá viên đá của em em coi nó là viên thần hộ mệnh cho mình thì em nói với bạn đấy rằng là bạn thật là tuyệt vời bạn là trái tim của tôi bạn là trí óc của tôi bạn là cơ thể của tôi bạn là tất cả những tế bào trong cơ thể của tôi bạn và tôi đồng hành trong suốt cuộc đời này để chúng ta kiến tạo một cuộc sống hạnh phúc thịnh vượng thì khi nói như vậy cái cảm xúc của em là giống như là có một người bạn đang nằm cạnh mình nếu nhau nói tình cảm hơn đó là giống như người chồng của mình nằm cạnh mình đó là một cái tình yêu thương vô bờ bến đối với họ đá và khi mà em nói như vậy và em cài đặt với tâm thức của mình một cái điều đó là tối nào em cũng cài đặt tâm thức của mình rằng là em trở về tuổi 20 kiến tạo cho mình một cái cuộc sống thịnh vượng vậy em trở về tuổi 20 chưa bao giờ em nghĩ rằng là mình trên 20 tuổi và lúc nào cũng nghĩ cơ thể của mình là một tuổi 20 và mình đang tràn đầy sức sống đang tràn đầy những cái năng nguồn năng lượng để mình truyền cảm hứng cho mọi người khác và truyền cảm hứng cho chính bản thân của mình khi mà em nói như vậy thì em đồng nghĩa em ôm cơ thể của mình thì tới sáng hôm sau hòn đá vẫn chọn trong bàn tay của em và đến hôm sau thực sự nó hạnh phúc rằng là cái hòn đá nó ấm nóng giống như cơ thể của mình ấy và mình có một cái cảm giác rằng là mình đang thở trái tim mình đang thở thì hòn đá cũng có một trái tim đang thở theo cái nhịp đập của mình đó là cái điều rất là tuyệt vời thực sự khi mà trải nghiệm như vậy em mà sao nó lại tuyệt vời thế bởi vì trước đây khi mà em dùng hòn đá ấy, khi mà em thực hành lòng biết ơn ấy, em dùng một cái hòn đá đó chính là cái hòn đá mà em nhặt được thì em cũng giữ nó mấy năm rồi đây là một cái hòn đá này thực sự là cái hòn đá này mấy năm thì tại sao em vẫn dùng cái hòn đá của thầy cái hòn đá này của em cô chú anh chị nhìn nó rất là đơn giản đúng không nhưng nó đã phát sáng nó đã phát sáng ra bảy màu đây là một hòn đá em vô tình em nhặt được ở bãi ở một cái đống đá bởi vì em chọn để em thực hành lòng biết ơn thì có những ngày khi mà em cầm nó ấy, thì nó đã phát sáng trong cái buổi đêm hôm đó nó phát sáng qua một cái ánh hào quang bảy sắc màu rất là đẹp tuyệt vời luôn và cái cái hòn đá này nó cũng đi cùng với em trong suốt cái hành trình những cái năm mà em đang thực hành nó nhưng mà tại sao nó lại không có tác dụng như khi mà mình đi vào đi vào cái chuỗi những cái học bài học của thầy bởi vì khi mà cài đặt tâm thức vào ấy thì nó lại có những cái trải nghiệm khác nhau mặc dù hòn đá phát sáng bởi vì sao nó là chính là cái linh hồn của mình đã nhiệm màu trong hòn đá giống như cô bác anh chị ngày hôm nay khi chúng ta sử dụng cái hòn đá biết ơn này thì mình không mong cầu và sau một ngày nào đấy trong cái chuỗi hành trình mình dùng nó suốt đời đúng không ạ nó sẽ nhiệm màu và nó sẽ có những cái điều tuyệt vời khi chúng ta thấy rằng là chỉ là một hòn đá bình thường nhưng nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta đi theo trong cái hành trình đó và đây là một trong cái kinh nghiệm và đặc biệt là cái trải nghiệm của em khi mà với một cái tần sóng rung động khi mà em cầm nó em thực hành đúng một ngày thì em thấy nó rất là hạnh phúc rất là vui và trước đây ý, thì cơ thể vật lý của em nó có nhiều vấn đề nhiều bất ổn xảy ra mỗi khi mà có vấn đề bất ổn ấy, thì em thường thường em cầm hòn đá với ôm cơ thể của mình với những cái yêu thương tình yêu thương vô bờ bến coi nó giống như hơi thở của mình ấy thì thực sự nó rất là nhiệm màu sau một tầm 15 đến 20 phút đây nó đã giúp cho cơ thể của em được chữa lành đấy là một cái điều rất là tuyệt vời và đặc biệt ấy nó có một cái điều tuyệt vời nữa cô bác anh chị biết rằng là em đang có vấn đề bất ổn về cái víu Panado thì cái đôi mắt của em ấy trước đây ấy, đó nó nó nồi lên rất là to và trong cái quá trình em dùng rất là nhiều thực phẩm chức năng nhưng nó chỉ đỡ một thời gian sau đó lại trở về trạng thái ban đầu và chưa bao giờ nó có một cái sự thay đổi nhiều nhưng khi mà em thứ nhất em sử dụng cái công nghệ limbic ạc thứ hai là em roi vào cái lớp phép màu của thầy đồng hành cùng với thầy và học những kiến thức thầy đã cho em ở trong lớp ba gốc và những kiến thức ở lớp màu thì em nhận được vô cùng nhiều những cái giá trị không những thay đổi về thân tâm nghiệp bệnh của bản thân của mình mà em còn thay đổi về con cái của em nữa đấy những cái giá trị em rất là vui ngày nào em cũng rất là thích chia sẻ tại sao em muốn chia sẻ bởi vì em đang có một cái nguồn năng lượng rất là lớn trong cơ thể của mình em cảm nhận được nó toát ra để làm gì để truyền cảm hứng lại cho cô bác anh chị để cô bác anh chị nhận được nhiều cái giá trị hơn khi cô bác anh chị ngồi ở đây đến cái giờ này đúng không ạ em biết cô bác anh chị rất là bận nhưng mà tại sao cô bác anh chị nán lại ngồi đến giờ này bởi vì chúng ta cũng mong muốn một cái điều gì ạ một cái điều kiến tạo cho mình một cái cuộc sống hạnh phúc viên mãn về cái hành trình tiếp theo theo trong cuộc đời của mình đó chính là tại sao mà chúng ta không nghĩ đến thời gian bởi vì thời gian thì nó là vàng là bạc mỗi một người một phút thôi nhưng chúng ta tổng cộng của 50 người lại thì nó vô cùng lớn đúng không nhưng tại sao chúng ta có mặt ở đây chúng ta cũng mong muốn những cái điều đó đó chính là những cái gì ạ những cái tình yêu thương những cái sự sẻ chia mà chúng ta đang mong muốn không những bản thân của mình nhận được giá trị mà chúng ta mong muốn rằng là sau khi chúng ta nhận được cái giá trị này chúng ta còn gieo đến rất là nhiều người nữa mỗi một khi mỗi một lần lần chúng ta đi gieo một hạt giống ấy chính là đang kiến tạo cho mình một cái gì ạ một cái sự thịnh vượng và sau này con cái chúng ta sẽ được hưởng những cái phúc lớn đó đấy là những cái mà trong cái thời gian rất là ngắn thôi khi em học lớp phép màu thì hoàn toàn con thì em đã nhận được cái giá trị và khi mà nhận được cái giá trị tôi biết các anh chị có biết rằng là một đứa trẻ 9 tuổi nhưng mà nó rất là khó bảo nhưng khi mà theo cái hành trình này và đặc biệt cái từ thank you like I love you thì con thì em đã sử dụng nó và đến ngày hôm nay con yêu tất cả mọi người cái gì cũng yêu yêu vạn vật và con đã đồng hành cùng với mẹ trong những buổi sáng đấy là một cái điều mà em rất là hạnh phúc em rất là vui à, đó buổi chưa bao giờ con dậy sớm thế mà có dậy không bao giờ nghĩ là học hay là ngồi cùng mẹ học bao giờ đâu nhưng mà bây giờ mỗi một buổi sáng tối hôm trước đi ngủ mẹ sáng mai 4 giờ mẹ gọi con dậy đó thì em bảo là không gọi 4 giờ mà 5 giờ mẹ mới gọi con dậy thì dậy có những hôm thì con ngồi giữa màn hình có những hôm con ngồi lé ra mà bên ngoài để à, xong rồi em cũng bảo con viết bài thực hành đi xong rồi em con không viết rồi mà con nói lời biết ơn với nói lời thank you I love you với bạn của con hôm nay con đi học con nói với bạn con là thank you I love you thì bạn con bảo là ô tự nhiên bạn giỏi tiếng Anh thế và chưa bao có bác anh chị biết rằng là con em học lớp 1, lớp 2, năm nay lớp 2 chưa bao giờ được đến điểm 6 cũng anh chị biết không chưa bao giờ được đến điểm 6 mặc dù em có kèm rất là nhiều nhưng mà bây giờ con đã được điểm 9 và điểm 10 đấy là một cái sự thay đổi mà em cảm thấy rất là hạnh phúc rất là vui đó thì em xin chia sẻ một chút kinh nghiệm vậy nếu như để được chia sẻ thì ngày nào cũng muốn chia sẻ cho cô anh chị những cái kinh nghiệm và còn nhiều những cái mà em đã trải nghiệm nữa nhưng mà mỗi hôm em chỉ chia sẻ một chút thôi để cho cô bác anh chị nhận được cái giá trị không phải là hết mỗi ngày cô bác anh chị cũng không thực hành được hết mà thực hành từ từ đúng không ạ cái gì nó cũng đến từ từ thì nó sẽ tốt hơn còn nhanh quá <laughs> cũng giống như vậy hiền nói rằng là nhanh quá thì tự nhiên nó lại bị mất đi cho nên là chúng ta đều đặn đều đặn mỗi ngày ở đây chúng ta là có chữ 3D đúng không ạ đúng đủ và đều với những cái công thức của thầy và với những cái trải nghiệm của những người đi trước giống như mà bọn em đây là những người mà đã học lớp K1 rồi nhận được nhiều những cái giá trị như vậy thank you I love you cả nhà đã lắng nghe em tin hết ạ Thank you, I love you. Cảm ơn chị Lương. Thank you, I love you. Thank you, I love you. tuyệt vời quá. Năng lượng. năng lượng. Mỗi một lần nghe chị Lương chia sẻ là chị có muốn ngồi mãi trong Zoom mọc dễ luôn ấy tại vì là ừ. chia sẻ ờ, <laughs> chị Lương chia sẻ nó năng lượng rất quá. là năng lượng. <laughs> mà, là... mà lương này cứ sinh lên từng ngày À, ai mà nhìn thấy chị lương từ ngày đầu ấy giúp cô hiền đúng không chị hiền cũng ừ. nhìn thấy chị lương từ ngày đầu đúng không? đến ừ. ngày hôm ừ. nay thời gian rất là ừ. ngắn nó chỉ có tính khoảng chừng 3 tháng chứ mấy chị lương đúng không mà bây giờ chị lương hoàn toàn trở thành một con người khác hoàn toàn luôn vì là trong thời gian tới là chị lương sẽ mở không cần phải đeo kính nữa đến 5 cân và khi mình em tăng được 3 cân thì sau một thời gian nửa tháng đến 10 ngày nó lại tụt xuống và nó lại tụt nữa đi chứ không bao giờ là giữ cân nhưng bắt đầu từ ngày em à, lên bích ạc là cái thứ nhất này cái thứ hai nữa là em học những lớp của thầy này thì đến bây giờ em tăng 12 cân rưỡi lúc anh chị khi mà một con người mà tăng 12 cân rưỡi thì nó có da có thịt đâu chắc chắn là nó da có thịt rất là đẹp luôn đúng không ạ ừ. à, có một ngày nào đấy em sẽ chia uh, sẻ cái hình của mình trước khi mà em đến với lớp học trước khi em sử dụng công cụ <laughs> cho các anh chị nhìn thấy đáng sợ như thế nào 13 cân thịt thì không phải chuyện bình thường rồi. Đúng rồi ạ. À. Trông rất là là là gầy gò ốm yếu đấy. Đúng rồi, chưa ừ. chưa bao giờ em dám mặc cái áo hở cổ ạ, à. bởi vì sao? Ừ. Thứ nhất khi em mặc ấy, cái cổ của em mà lõm tận đâu và hai cái xương ở đây nó nhô lên. Ừ. Chưa bao giờ là cái cổ của mình được phẳng. Nhưng mà sau cái thời gian là cái cổ của mình quá đẹp luôn, soi gương là bảo. Công nhận là lần đầu tiên chị nhìn thấy lương nhé. Rất là yêu cái cổ. Lần <laughs> lần đầu tiên chị nhìn thấy lương chị bảo ôi rồi bạn này có cổ đẹp thế đúng là lần đầu tiên là cái cổ nó đập vào mắt chị lần đầu tiên thật sự em thế chị có biết đúng mọi người bảo đẹp. em không cái cổ của em chắc là phải được một cốc nước cũng không đổ cũng không không rớt ra ngoài đấy là ừ. mọi người nói cái cổ của em ấy nó cứ nhô hai cái xương chỗ lại lên và cái cổ là sâu lắm luôn tuyệt vời chúc mừng chị điều rất là vinh diệu thế giới bên trong thay đổi bên ngoài đúng không ạ đúng. Là chúng ta chỉ uh, không nỗ lực để thay đổi thế giới bên ngoài mà hãy nỗ lực để thay đổi thế giới bên trong thì chúng ta sẽ có tất cả được không cả nhà nên là có một cái quy luật của tiềm thức đó là quy luật nỗ lực nghịch đảo ấy ạ chúng ta càng nỗ lực để thay đổi thế giới bên ngoài mà không thay đổi thế giới bên trong thì chúng ta sẽ càng không đạt được điều mà mình mong muốn nên là chúng ta chỉ cần thay đổi bên trong thôi và tất cả nó sẽ thay đổi giống như chị Hoài hôm qua có chụp ảnh lên nhóm đấy ạ chị Hoài trước khi đến với chương trình của chúng ta thì chị Hoài cũng là một người có rất là nhiều nỗi đau thế ờ, chị Hoài ở chị Hoài ở đâu nhỉ ở Hà Nam hay sao đó Nam Định chị. Vâng, chị Hoài ở Nam Định đúng không? Đó, chị Hoài cũng biết là còn trong phòng Zoom không? Chị Hoài cũng là một người có rất là nhiều nỗi đau. Đặc biệt là với con cái và chồng. Tuy nhiên thì sau khi mà đến với lớp trẻ hạnh phúc và tham gia chương trình phép màu cũng như là nhiều những cái buổi Zoom mà thầy chia sẻ đó thì chị Hoài bây giờ đã thay đổi. Bởi vì chị đã thay đổi thế giới bên trong. Đúng không ạ? Bây giờ nét mặt của chị đã không còn cái nỗi đau nữa rồi rất là tuyệt vời rồi <laughs> à đây em nhìn thấy chị Bùi Trâm chị Bùi Trâm là ờ, cũng là một chị rất là thành công ở trong K1 đấy em người chị ạ <laughs> xin à, chào mọi người vì mà mọi người à, chia sẻ à, hay quá mà mình cũng thấy rằng là mình cũng có lỗi nhưng mà cái tần số năng lượng của mình lần này mà mình cũng có một cái sự nó nó có động lực hơn xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ và thật sự là cái ca một đấy thì tôi cũng rất là cảm ơn thầy đã cho tôi có một cái trải nghiệm được kết nối với gia đình với người với à, anh mình mà đến bây giờ thì hoàn toàn là anh mình với mình là ừ, hai chục năm hai chục năm nay là hai hai anh em gần như mất kết nối không nói chuyện được với nhau nghĩa là cứ câu trước câu sau là là ông khó chịu ông cáu ông quát mình ngược đến bây giờ là anh em hoàn toàn nói chuyện với nhau rất là bình thường và tình cảm còn ờ, lần này thử lần ca ờ, hai này thì chắc chắn là mình sẽ kết nối lại với chồng mình thêm lần nữa mặc dù là chồng mình cũng thay đổi rất là nhiều nhưng thấy mọi người ờ, nói thực sự là mình cũng không có thời gian lúc nào mình nghĩ rằng không có thời gian để mình vào được zoom cho nên là mình cũng không được ừ, vào zoom thật sự là như vậy mặc dù là sáng nay cũng là để báo thức rồi nhưng mà không thể dậy được vì cả ngày là cứ trông bà trông cháu không có thời gian được nghỉ ngơi thế mệt quá thì hôm qua làm thiền như thầy nói là thiền làm ờ, thiền làm để để mình vào giấc ngủ ngon hơn thì đúng là vào giấc ngủ lúc nào mình không biết thế sáng nay còn không tỉnh được dậy cơ mà trong cái đó là rất là thèm ngủ mà không không ngủ được đó. đấy là rất là cảm ơn thầy và mọi người đã chia sẻ mình ờ, chắc chắn là <laughs> bây giờ là phải vào zoom ờ, nhiều hơn bởi vì cũng chỉ vào ừ, bữa được bữa cái thôi nhưng mà thấy bạn lương nói như vậy thì đúng là mình ừ, tất cả là tần số năng lượng của mình mình phải uh, thứ nhất là mình phải quyết tâm bằng lòng với tất cả những cái gì nó đến với mình mình luôn cảm ơn và xin lỗi nó Đó. cho nên là mình chịu trách nhiệm 100% về về mình mà cho nên <laughs> mình muốn thay đổi là mình phải thay đổi tần số của mình nên cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và đến giờ phút này cũng đang bận lắm đây là ba công việc tranh thủ là đi giặt là các thứ là chuẩn bị để đón cháu để trong mỗi một ngày là phải lo công việc như vậy đêm thì mẹ già lại không ngủ được mấy đó, thế là cứ cả đêm cả ngày như thế cho nên là người nó cũng rất là mệt mỏi nhưng mà sáng ra mình vẫn phải đứng soi gương và ừ, xin lỗi và cảm ơn đấy khuôn mặt của mình rồi xin lỗi tất cả những cái gì mình ờ, quá khứ mình đã ừ, ờ, làm ờ, tổn thương đến đến bạn ấy đến giờ này bạn ấy cũng cho mình có một cái nét mặt cười trước đây là không có nét mặt cười đâu nhưng đến bây giờ thì hoàn toàn lúc nào trong tâm mình cũng cười từ trong tâm cười ra mình cảm rất là thoải mái hoan hỉ và xin à, biết ơn thầy và cả nhà rất là nhiều <laughs> thành you all chúc mừng chị Trâm ừ. chúc mừng chị Trâm và em có một cái một cái ý này muốn chia sẻ với chị ừ. Trâm này để chị có thể thay đổi à, hơn nữa và chị lại tốt hơn nữa ngày hôm nay tốt rồi nhưng là ngày mai lại tốt hơn và ngày sau nữa thì lại tốt hơn nữa mỗi một ngày thì lại tốt hơn rất là nhiều thứ nhất ấy phụ nữ chúng ta ai cũng rất là bận rộn đúng không ạ mỗi người có một công việc khác nhau đó nhưng chị đừng cài đặt tâm thức cho chị là à hôm nay trong ngày hôm nay chị phải lo rất là nhiều công việc chỉ cần trong đầu chị muốn rằng à cái lớp học này nó mang lại rất là nhiều giá trị cho bản thân của mình đây là mình đang trải nghiệm mình đang được vũ trụ cho mình trải nghiệm cái thử thách và những cái thử thách này mình cần phải vượt qua nó đó chính là chị phải trông bà hay là chị làm những công việc nhà của chị là chị đang được vũ trụ thử thách cho chị xem chị có vượt qua được những cái thử thách đấy hay không và khi mà chị vượt qua ngày hôm nay thì ngày mai chắc chắn chị vào được Zoom thời gian nhiều hơn và đến ngày mai chị lại quyết tâm hơn chị chỉ cần có ý nghĩ trong đầu à ngày hôm nay hôm qua mình nhận được giá trị rồi hôm nay mình phải nhận được giá trị hơn nữa thì chị thảo nó có một cái quyết tâm và tự nhiên những cái những cái bận rộn của chị nó sẽ gạt bỏ sang một bên nhưng chị vẫn hoàn thành tốt chị vẫn hoàn thành tốt nó hơn đó đấy hôm nay chị nhận ra vấn đề đó nghĩ trong đầu với một cái niềm tin mãnh liệt rằng là mình sẽ thay đổi và mình chắc chắn làm tốt cái công việc này bởi vì vũ trụ đang cho mình một cái bài học để làm sao mình trải qua được nó và vô cùng biết ơn những cái trải nghiệm mà vũ trụ đang trao cho mình thì tự nhiên ý, cái tần sóng rung động của chị nó sẽ hòa đồng với vũ trụ và từng tế bào trong cơ thể nó đi chị nó được chuyển đổi và khi tế bào trong cơ thể của mình chuyển đổi thì lúc đó hoàn toàn chị thay đổi một cách rất là tuyệt vời luôn và chị mỗi một ngày chị đều có hứng khởi và chị thấy rằng là chị sẽ thấy chị không bận hơn nữa chắc Đúng chắn rồi. chị thấy chị không bận hơn nữa và chị lại cảm thấy nhàn hơn chị rất là hạnh Đúng phúc rồi. đó Đúng. để em chia sẻ một cái kinh nghiệm của em như thế của mình là rất là cảm ơn bạn lương đã đọc đúng với cái tâm ờ, cái, cái sự hiểu biết của mình cái, cái suy nghĩ của mình sáng nay là mình thấy cho nên mình muốn là vào zoom mình được chia sẻ vài lời cho mình thêm có động lực mà chính vì vì mà lấy cái suy nghĩ của bạn lương y như mình trong ờ, trước khi mình chia sẻ mình bảo là đấy mình phải cài cái tâm thức của mình là mình phải quyết tâm mình vào để mình thực hành cho nó vâng. đầy đủ hơn thì mình sẽ nhận được giá trị nhiều hơn mình thay đổi được người mình nhiều hơn đó cho nên là đấy bạn lương mình chia sẻ đúng cái suy nghĩ của mình rất, rất là cảm ơn bạn lương nhé rất là ngưỡng mộ bạn lương <laughs> thank you I love you tuyệt vời quá chúc mừng chị à, em em buổi tối buổi tối em vẫn phải em vẫn phải kèm con em học nhưng mà con em học bên góc bàn này bàn này em vẫn ngồi đấy em vào zoom em không để cho con em nhìn thấy vậy em vẫn dạy con em được bình thường nếu như mà em nghĩ rằng là à mình phải phải mình phải phải phải dạy con mình học kèm con mình học mình không thể vào zoom được thì đồng nghĩa là em sẽ bị mất đi cái cơ hội mất đi cái ước mơ của mình mình không thể vào zoom được đó cho nên là khi mà mình cài ờ, đặt tâm thức của mình rằng là ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua rồi ngày mai lại tốt hơn ngày hôm nay nữa thì nó sẽ thay đổi một cách ngoạn mục luôn và lúc nào mình cảm thấy mình nhàn chứ không có bận đâu đúng rồi không những chia sẻ cho chị Trâm nhé mà cả nhà luôn bởi vì phụ nữ chúng ta mà cô bạn chị thấy rằng phụ nữ Việt Nam có rất là rất là tuyệt vời không không những hoàn thành thứ nhất hoàn thành cái sứ mệnh là mẹ và cái thứ hai nữa là hoàn thành sứ mệnh làm vợ và thứ ba nữa là, là hoàn thành sứ mệnh làm bà đúng không ạ và tất cả những cái công việc nữa đó chính là tài chính chúng ta cũng có thể kiếm được tiền giống như chồng mình và rất là giỏi luôn cái gì chúng ta cũng làm được nhưng thử hỏi người chồng của chúng ta chỉ làm một công việc đi kiếm tiền đúng không về nhà sẽ không có chăm lo cho con nhiều bằng bình thường cho nên là phụ nữ Việt Nam thứ nhất là rất là giỏi và thứ hai nữa khi mình có một cái độ quyết tâm cao thì tự nhiên mình cảm thấy mình nhàn nhưng mình vẫn hoàn thành tất cả các công việc còn lại đấy là một người phụ nữ Việt tuyệt vời đó phụ nữ nước ngoài thì họ không làm được như vậy đâu cho nên là mỗi một người sẽ tự hào về bản thân của mình khi mình là người phụ nữ Việt Nam em rất là tự hào về điều đó cứu <laughs> hai năm yêu cả nhà luôn nói mãi ừ. thôi bây giờ nhiều người cho mọi người hoặc là <laughs> rồi cả nhà rất là tuyệt vời một cái buổi uh, lương sáng cực kỳ là năng lượng lúc nào nhìn bạn lần thấy bạn lượng thấy năng lượng tràn đầy <laughs> Rồi, cảm ơn cả nhà. chúng ta là... đến đây thôi và chúng ta nghỉ thôi. Rồi, chúng ta sẽ ờ, kết thúc buổi Zoom và hẹn gặp lại cả nhà chia sẻ nhiều hơn nữa trong buổi Chủ nhật khi mà chúng ta thảnh thơi hơn nữa Bây giờ thì còn rất là nhiều cô chú anh chị chắc hẳn là cắm phone vào, không nỡ rời Zoom cắm phone vào và đi trên đường đến ờ, cơ quan đấy Buổi tối hôm nay, buổi tối hôm nay nó có một cái chương trình ờ, rất là tuyệt vời. Thì cô bác anh chị hãy gieo hạt đi, gieo hạt mời bạn bè người thân của mình vào đây không những là thay đổi về thân tâm nghiệp bệnh cũng như thầy nói ấy, dạ. thay đổi rất là nhiều ừ. thứ để giúp cho cuộc đời của mình thay đổi và giúp cho những người bạn của mình hay người thân của mình ừ. gieo được một ừ. người nào giúp mình okay. đó là một cái lúc nào nói chuyện nhé yeah. ừ, dạ. em ừ. Thank you em yêu cả nhà. Thank you I love you. Rồi, tạm biệt dạ, cả nhà, cả nhà nha. Tràn đầy vui và hạnh phúc. Thank you em. Thank you. Thank you. I love you. Okay. Cả nhà nhớ đến với buổi Zoom buổi tối nay nhá. Cả nhà ơi, tối nay sẽ là chia sẻ về uh, uh, limbic à về cái phương pháp chăm sóc sức khỏe cũng như là thay đổi tâm thức bằng công nghệ rất là tuyệt vời cô chú anh chị nào mà quan tâm tới uh, sức khỏe của mình quan tâm đến việc là chúng ta làm sao để nâng cao được cộng hưởng cái tần số năng lượng rung động một cách nhanh nhất thì chúng ta hãy đến với chương trình vào tối nay ạ hẹn gặp lại cả nhà vào tối nay và hẹn gặp lại cái sự chia sẻ rất năng lượng của cô chú anh chị và càng nhiều thời gian hơn rồi tạm biệt cả nhà chúc cả nhà một ngày làm việc thật là suôn sẻ và nhiều may mắn ạ chào thank you I love cả nhà mở dạ. mic ra chào nhau cái nhà thank you vâng. love you cả nhà thank ai I love you cả nhà em kết thúc zoom nha cả nhà nha tạm biệt ạ à. dạ, cả nhà <laughs>